thì đây là cái nội thất ở bên trong của bếp <clears throat> thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem cái ngoại thất bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả tính năng của bếp cho các bạn được xem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 là tính năng khóa ra khi mà lửa tắt thì tôi... quan gì đâu để đẹp thì tôi sẽ mở cùng lúc là cả ba bếp đây hai bếp nấu và một bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo tôi sẽ vặn nhỏ cả ba bếp để mình dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ra khi mà lửa tắt lửa đổ lợm đó mẹ thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây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 để mà chúng ta sử dụng trực tiếp luôn mà không cần yến ờ, pin đây bếp sử dụng nguồn 3V đây vẫn hoạt động bình thường đây, cả hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì là nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây nhiệt độ bên tay trái của tôi là 290 đây và bên phải là 300 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến nó tiếp xúc với cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì khi các bạn sử dụng mâm và vỉ này để mà nướng các bạn nên đổ với cái lượng nước vào phía dưới mâm hứng này thì trong quá trình mà các bạn nướng thì cái hơi nước bốc lên thì thực phẩm chúng ta nướng nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn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 ở bên tay trái chúng ta sẽ có đây là tính năng rang xào đồ khô đây các bạn ấn vào giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây khi đèn sáng đỏ như thế này thì ở cái điều kiện bình thường á que cảm biến ở giữa này nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ra nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á thì các bạn phải kích hoạt tính năng rang xào này lên